Đây là bộ phim cuối cùng về cương thi của Hồng Kông, cũng là lời tạm biệt Lâm Tránh Anh, lời tạm biệt về điện ảnh cương thi lâu đời. Một người từng kiếm cơm bằng nghề diễn viên cương thi là Amon, nhưng bởi vì gia đình và sự nghiệp đều tụt dốc, anh muốn tìm một nơi để kết thúc sinh mệnh. Người quản lý Mr. Gian đưa anh tới căn phòng có biển 2442. Phong thủy của căn phòng này vô cùng xấu. Mặc dù đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng Mr. Gian vẫn gõ gõ cửa. Vào phòng liền lấy hương ra đốt, vái lại bốn phương tám hướng. Lúc ra ngoài, còn không quên đặt trước cửa phòng mấy que hương. A mừng mở vali ra, bên trong đều là quần áo khi anh đóng phim cương thi. Anh cẩn thận sắp xếp gọn gàng, sau đó đứng trên một cái ghế, nghe lại đoạn ghi âm giọng nói của con trai. Cảnh tượng đẹp đẽ lại hiện ra trước mắt, nhưng hai người kia đã không còn trên thế gian này rồi. A mừng đạp chiếc ghế ra, sợi dây thường liền siết chặt lấy cổ của anh. Trong mắt anh lại hiện lên vô vàn những hình ảnh kỳ quái. Cùng lúc đó, tấm khăn trắng dưới đất như có người ở bên trong, bay vào trong cơ thể của A mừng. Anh vùng vẫy tay chân, trong thời khắc nguy hiểm, thì một vị đạo sĩ đẩy cửa xông vào, dây thừng, cứu sống Amon. Đạo sĩ thân thủ bất phàm, rất nhanh đã đánh bay linh hồn giữ đang tác quái ra khỏi cơ thể của Amon. Amon sau khi nhặt về một mạng, nhìn những bức ảnh xưa cũ, lại nhớ về khoảng thời gian rực rỡ. Tối đó, Amon nghe thấy bên ngoài có tiếng động, là một người phụ nữ điên đang ngồi trước cửa trộm ăn đồ cúng. Người phụ nữ nhìn vào trong phòng của anh, vẻ mặt lập tức trở nên kinh hoàng. Đứng dậy chạy đi, Amon liền đi xuống dưới lầu ngồi, nói lời cảm ơn với đạo sĩ. Vị đạo sĩ này tên là Jonas, không những biết đánh ma, tay nghề làm cơm rang còn vô cùng đỉnh cao. Cùng lúc đó dì Min ngồi xuống cạnh Amund. Bà nổi tiếng là một người tốt, bình thường luôn giúp mọi người khâu vá quần áo miễn phí, còn giúp trông trẻ con. Dì Min nói rằng phòng 2442 không nên ở, khuyên Amund chuyển đi càng nhanh càng tốt, nhưng Amund lại bảo không tin. Dì Min không nói nữa, liền cầm thức ăn quay về nhà. Ăn tối xong, chồng của dì Min mang rác ra ngoài vứt, nghe thấy có tiếng trẻ con khóc ở cầu thang. Ông ngước mắt nhìn lên, lại trượt chân một cái, lăn xuống cầu thang, chuyển tới, chuyển tới cảnh. A à, mình đang khen cơm rang của đạo sĩ Jonas vô cùng ngon miệng, còn đạo sĩ lại lấy ra một nắm gạo nếp, nhẹ nhàng rắc trên mặt bàn. Nhà ông ta từ đời tổ tông đã luôn mang theo gạo nếp bên người. Những đạo sĩ thời xưa đều có một tiệm gạo. Tiệm gạo này truyền qua mấy đời cho đến hiện nay, nhưng bây giờ, đừng nói đến đạo sĩ, cương thi cũng chẳng còn rồi, chỉ có thể rang cơm bán thôi. Mà lúc này chồng bà Min lại quay về nhà, còn đang ngâm chân, nhưng dì Min lại cảm thấy rất kỳ quái, ngâm rất lâu rồi, nhưng chân ông vẫn lạnh. Ông Phoenix chỉ lặng lẽ nói, mấy ngày nữa tôi sẽ quay về bà đợi tôi. Sau đó, Jimin giật mình tỉnh dậy. Bà biết chồng mình có chuyện rồi, vội vàng đi tìm một vị đạo sĩ khác, là Jimme ở trong lầu tới giúp. Dưới sự chỉ đạo của Jimme, Jimin lấy đất sét và thuốc chống phân hủy trộn lại, rồi chôn xác của chồng vào cái bồn, dùng máu của quạ để tích tụ âm khí. Mua quan tài gỗ trầm hương mang âm khí nặng nhất, để cái xác của ông Phoenix vào trong. Cuối cùng Jimme sẽ dán vào một lá bùa tím lên người ông, rồi lấy tiền xu phủ lên mặt. Ông ta nhắc đi nhắc lại gì, có chết cũng không được tháo cái mặt nạ tiền xu kia xuống. 7 ngày sau chồng bà nhất định sẽ sống lại. Sau đó Jimmy nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào nhà, lôi ra hũ cho, rồi đổ ra một ít, quấn với lá thuốc rồi hít một hơi. Mạng của ông vẫn còn. Một hôm, con trai của người phụ nữ điên White bỏ quên quyển vở tập viết ở nhà a mừng a mừng chạy theo muốn đem trả, lại gặp phải âm binh đi tuần tra. Ba người sợ tới nỗi không dám thở mạnh, nhắm chặt mắt nép vào tường. Sau đó, a mừng đi theo hai mẹ con, đến phòng tính điện, gặp Jonas đến đưa hoa quả. Jonas nói, người phụ nữ điên này tên là Mandy, trước đây từng sống ở căn phòng 2442, nhưng chồng của cô ta là một tên đạo đức bại hoại, dạy thêm cho một cặp chị em song sinh, lại nổi lên thú tính, kết quả bị hai chị em phản công đâm chết, nhưng hai người vì không còn thể diện nên đã tự sát. Mandy về nhà trông thấy cảnh này, phát điên ngay tại chỗ. Hai chị em sinh đôi cũng biến thành linh hồn ác, nhìn cậu bé White trước mặt, cũng bằng tuổi với con trai của mình. A mừng động lòng thương cảm, anh tìm đến Jonas, muốn ông giúp trừ khử hai vong linh ở trong phòng ở trong phòng 2442. Như vậy hai mẹ con Mandy liền có thể về nhà. Nhưng Jonas từ chối, còn bảo Amund đừng có mà nhiều chuyện. Anh thất vọng quay về, vừa vào trong nhà Amund đã bị tạt một xô máu quạ vào mặt, còn bị dán một lá bùa tím lên trán. Hóa ra Jimme muốn dùng anh làm con mồi để thu phục vong linh của hai chị em sinh đôi. Amund bị hai linh hồn nhập vào người liền mang sức mạnh không tưởng. Jimme chắc chắn không thể đánh lại. Tình hình xem ra không ổn. May mắn Jonas chạy tới kịp, hai đạo sĩ hợp lực đánh bay hai vong linh ra khỏi cơ thể của Amun, rồi phong ấn vào tủ quần áo. Sau khi giải quyết xong, Jonas liền cho Jimme một bạt tai, chỉ trích hành động lấy người sống dụng người chết của ông ta, còn cảnh cáo Jimme cái tủ đó không giữ được lâu đâu, phải đốt nó nhanh lên. Jimme ngoài mặt có vẻ chấp thuận, nhưng quay về lại đổ dầu chết lên chiếc tủ đó. Cảnh vật lại chuyển, Amun đang thay đèn trần. Mẹ con Mandy cũng quay lại sống ở căn nhà 2442. Căn nhà bị quỷ ám cuối cùng đã ấm áp như khi xưa. Hôm đó, Jonas phát hiện, mấy người hàng xóm đều có mùi thuốc dầu vô cùng kỳ lạ, mà quần áo của họ đều do dì Min khâu vá. Chồng của bà thì đã không thấy mặt mấy ngày nay. Jonas trong lòng đã nghi ngờ. Quản lý gia nói rằng, Mandy trông thấy chồng dì Min, bị một người đàn ông cũng có rất nhiều đứa trẻ đi theo sau giết rồi. Quản lý gian cũng nhặt được, chiếc răng vàng còn dính máu tươi của ông Phoenix ở hành lang. Jonas vẻ mặt đăm chiêu. Hôm đó, dì Min đi đến nhà Jimmy, ngày này qua ngày khác, nhưng ông Phoenix vẫn chưa sống lại. Bà muốn xin Jimmy giúp bà lần nữa. Jimmy an ủi dì Min, chỉ cần không bỏ mặt nạ đồng xu đó xuống, thì chồng bà sẽ sớm sống lại thôi. Còn Thuận mùng nói một câu, nếu lấy máu của trẻ con thì tốc độ sẽ mau hơn đó. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Quản lý gian vội đi vào nhà, thì ra ông nghi ngờ người đàn ông. Có nhiều trẻ con theo sau mà Mandy nói, chính là đạo sĩ hay nuôi quỷ Jimmy. Vì vậy đã tìm tới nơi, ông cố ý vứt kẹo xuống dưới đất, phát hiện kẹo dưới đất quả thật đã bị bọn tiểu quỷ lấy đi. Quản lý gian bắt đầu chất vấn Jime, ông Phoenix ở đâu? Nhưng lúc này Jimin nổi tiếng hiền lành đôn hậu, sợ mọi chuyện bị bại lộ, đã ra tay đánh chết quản lý gian. Vài ngày sau, Jonas cảm thấy mọi chuyện có vẻ không lành, liền nhờ White đến nhà Jimin nghe ngóng tình hình. Nhưng ông không biết rằng, Jimin vì mong muốn cứu chồng, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Sau khi nhìn thấy White, trong đầu chỉ nghĩ tới câu nói lấy máu của trẻ con, vì vậy bà đem White nhốt vào nhà vệ sinh. Còn ông Phoenix bây giờ đã được tháo mặt nạ xuống, xòe móng vuốt ra, Cùng lúc đó la bàn gia truyền của dòng họ nhà Jonas cũng bắt đầu chuyển động, chỉ vào quê đại hung. Jonas vội chạy tới nhà Jimin phát hiện nơi này đã nhuốm đầy máu tươi, đẩy cửa bước vào. Đột nhiên một bàn tay bịt chặt mồm của ông. Sau lưng là một con cương thi vừa nhảy ra. Jimme người đầy vết thương nói với ông, con cương thi này là do hắn tự luyện ra. Hóa ra Jimme đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không sống được bao lâu. Hắn ta dùng âm khí của bọn tiểu quỷ để tăng dương thọ, bởi vậy mới có âm binh đến tuần tra. Nhưng uy lực của tiểu quỷ chỉ như hạt cát, vì thế Jinme nghĩ ra cách thu phục vong linh hai chị em sinh đôi. Nhưng hắn ta cần một người có tình thương người, mới có thể dễ dàng thu phục, cho nên đã dùng bọn tiểu quỷ giết ông Phoenix để tiến hành luyện cương thi. Nhưng không ngờ gì Min lại nôn nóng muốn cứu chồng như vậy, đã tự ý tháo mặt nạ đồng tiền xuống, còn lấy máu trẻ con cho ông ta uống. Bây giờ mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát. Nói xong Jinme liền chút hơi thở cuối cùng. Bây giờ Jonas chỉ có thể tái xuất giang hồ, chờ mãi không thấy con trai về nhà. Mandy liền lấy chung gọi hồn ra tìm, đi đến nhà Jinme, Trông thấy cái tủ phong ấn hai vong hồn chị em sinh đôi, Mandy không nghĩ ngợi liền đập vào nó, nhưng không ngờ, đã giải phong ấn cho hai linh hồn giữ kia. Lúc này linh hồn của con trai cô đã hiện về kể mọi chuyện. Mandy đau đớn muốn tìm con cương thi để báo thù, nhưng cô làm sao có thể đấu lại nó. Cuối cùng ôm hận mà chết. A Mừng lúc này vội vàng chạy tới, ném gạo nếp giữ chân cương thi, nhưng linh hồn của hai chị em song sinh đã nhân cơ hội nhập vào cơ thể của cương thi, biến thành vua cương thi có một không hai. Nó bật người đứng dậy, dùng cây sắt phi xuyên người am, Jonas lộn ngược áo ngủ lại, để lộ ra hình dáng thật là áo đạo sĩ, cầm theo dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, chạy tới kịp lúc, ông giúp A Mùn băng bó lại vết thương. Nhưng anh bảo với Jonas, giúp anh cầm cự thêm một lúc nữa. Jonas bất lực chỉ có thể lấy máu vẽ một bùa chú lên cơ thể của A Mùn, sau đó lấy cây lau nhà vẽ ra một kết giới ngũ hành ở hành lang, giúp A Mùn cầm cự trong thời gian một điếu thuốc. Jonas ấn năm ngón tay vào đinh sắt, lấy máu tươi mở la bàn. La bàn bắt đầu hoạt động theo thuộc tính ngũ hành, cảnh tượng ở trong kết giới cũng bắt đầu thay đổi. Kết giới nước được mở ra, mặt đất nháy mắt biến thành một vũng nước. Chỉ cần đẩy vua cương thi vào trong nước, thì sẽ thành công, nhưng vẫn chưa đủ. Vì vậy Jonas liền mở kết giới mộc, thấy A Mùng đã sắp khống chế được con cương thi. Trong thời khắc mấu chốt, lại bị nó lật kèo phút chót. Ông lại cắn răng tiếp tục vặn cánh tay đã dần biến dạng, tiếp tục biến ra kết giới mộc. Cuộc chiến của A Mùng vẫn đang tiếp tục, nhưng điếu thuốc đã sắp cháy hết rồi. Tay của Jonas cũng đã bị vặn gãy. La bàn lúc này đã quay đến. Kết giới kim, Mặt trời ở phía sau dần dần lên cao, Jonas liền buộc sợi dây đỏ, không hề nghĩ ngợi mà lao người xuống, kéo theo cả Amund và vua Cương Thi rơi xuống dưới lầu. La bàn bây giờ đã chuyển tới kết giới hỏa, vong hồn của hai chị em song sinh, dưới sự mạnh mẽ của lửa, đã bị cháy rụi. Dì Min từ trong bóng tối bước ra, nhìn chồng mình đang lụi tàn trong đống lửa, quyết định ra đi cùng ông. Jonas ngồi dưới đống đổ nát, đốt thêm một điếu thuốc. A mừng vì mất quá nhiều máu, mà ngừng hô hấp. Máy quay chuyển cảnh, quay về lúc bộ phim mới bắt đầu. Amon mang theo hành lý đi tới chung cư quỷ ám. Nhìn thấy Jonas đang ngồi trước quán cơm, quản lý gian đang ngủ gật trong phòng bảo vệ, và cả hai mẹ con Mandy đang vui vẻ nói chuyện. Jimin cũng đã trở thành một quá phụ. Amon cuối cùng bước vào căn phòng 2442, treo cổ tự sát. Sau đó thi thể của Amon được đưa tới chỗ khám nghiệm tử thi của Jimmy. Con trai của Amon đến nhận thi thể của bố. Hóa ra những chuyện đã xảy ra bên trên chỉ là ảo tưởng của Amon. Lúc trước khi chết, A mừng sống trong huy hoàng nhờ những bộ phim cương thi, lại cũng vụt tắt khi thời kỳ hoàng kim của phim cương thi kết thúc. Bộ phim phim này, như một bức thư tình nói về phim cương thi Hồng Kông, cũng là lời từ biệt với một thời hoàng kim đã qua. Dây đỏ gạo nếp vẫn ở đó, nhưng Lâm Tránh Anh thì đã mãi mãi ra đi.